quay khúc dưới cả nhà ơi cả nhà ơi anh em mình à, đang có mặt tại à, chợ An Nghiệp nha đường à, Quỳnh Thúc Kháng đang đi tới khu phong tỏa hẻm 149 để hỗ trợ cho bà con đến hẹn lại lên chuyến xe không đồng nhé ai xin thì cho mua thì 10 triệu một phần <laughs> chào cả nhà nhé anh em mình à, đang tới chốt à, phong tỏa hẻm 149 à, đường Quỳnh Thúc Kháng phường An Nghiệp quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ đây đây như tới rồi đây tới rồi à, ngay ờ, đường vào ờ, chùa Giác Linh luôn á cô chú anh chị đây là khu vực uh, chợ An Nghiệp nha Trời anh Phước anh like để vợ <laughs> khu vực 3 phường An Nghiệp hẻm 149 đây là khu vực ờ, phong tỏa Ủa ai đại diện ở đây uh, mình dạ, thôi chú Huệ ra rồi có điện chú chưa dạ em điện chú rồi dạ, rồi chú, uh, kêu dân, uh, mỗi người ra một một người cử đại diện một người đúng rồi mỗi người cử đại diện một người thôi dạ, dạ. rồi đường Quỳnh Thúc Kháng nha cô chú anh chị dạ, à, bây giờ anh em mình à, chất xuống à, trước đi chất à, gạo để một bên rồi rau để một bên rồi để hồi nữa mình chất lên lấy xuống trước 30 bao gạo đi 30 bao gạo à, 30 phần rau à, mì với trứng cũng vậy luôn chất ba chỗ vậy nè rồi để hồi nữa mình gửi bà con rồi ờ chắc chơi chơi ờ đúng rồi chắc chỗ uh, góc góc góc góc gì đó hồi ờ, nữa mình lấy cho nó tiện đây là hẻm 149 ờ, nha cô chú anh chị rồi rồi đừng nói tới rước rước luôn nha rước hẻm này luôn hả gì anh anh ơi hẻm này luôn hay sao người đợi người ra luôn hả em uh, gửi uh, gửi nhu yếu phẩm anh rước hẻm nào dầm môn chính phan hả chất đồ xuống nữa rồi chất chiến nó thôi đợi ờ, đang rước người ra luôn á né né ra đi anh em ơi né ra né ra xe chở uh, xe rước ép á phan hả chất nữa mình Chắc vô rồi ra đây đứng luôn đi Minh ơi Lấy mấy lấy mấy chai à, xịt Lấy mấy chai xịt khuẩn xịt anh em cái Rước hẻm cho chín luôn á Lùi xe xích lại đây tí xíu nè Thằng nào à, chạy chiếc à, chạy chiếc bán tải mà lại đây lùi đây xíu Rồi đang sự trùng hợp luôn Anh em đeo khẩu trang cẩn thận kỹ vô nha lùi lùi à, nó lùi xe kìa à? ở đây phòng tỏ lâu chưa mình dạ mới phòng tỏ hôm qua mới phòng tỏ hôm qua luôn mới bắt đầu hôm qua luôn phòng tỏ hôm qua đúng rồi ơi mọi người đợi tí xíu nha đang đưa ép ra không biết nữa cái đó là bà con hay là đưa ta không không không gành luôn nữa né né ra đi đừng đứng gần lại không phải đưa đâu dạ, dạ bà con kêu bà con ờ, vô nhà lại đi đang chuẩn bị ờ, rước ờ, rước ép ra mọi người vô nhà ở giùm con một chút xíu đi ha đang rồi xe đang đợi rước à, những người bệnh đi trước ha rồi một hồi tụi con ra tụi con mới ngồi người phát ra lấy gạo với lấy đồ ăn sau nha đó dạ. Đâu rồi bây giờ thì giờ anh cho cái người bệnh ra trước đi đặng xe đón đi rồi anh để người dân vô nhà giùm em đi giờ người dân vô nhà đi ổng nằm trong khu viện nó luôn rồi anh em ờ, đeo bao tay kỹ chùm lại nha đeo kiến rồi vô luôn nha chùm đầu đồ lại nha hồi nữa mình phát á hồi nữa mình để đó điểm dạ dạ dạ đây đây em chỉ đại diện thôi đại diện mạnh thường quân đây đây em luôn dạ dạ thôi thôi thôi thôi thôi <laughs> thôi chết à ông vụ hoài ông vụ ra chạy ra đây là em chạy đó Đây là hẻm 149 à, nè à, Phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ Đang chờ đưa ép đi xong rồi anh em mình sẽ à, Sẽ vào phá để hỗ trợ cho bà con Hôm nay đủ chưa? Chưa chưa. Chưa chưa chưa đủ rau thì mình đủ rồi rồi đang đưa ra Ờ, Phước xin ờ, phép ờ, quay camera chỗ khác nha để tránh làm quan mang mình nhìn xong đi nhìn xong đi đừng có nhìn người bệnh không có gì vui vẻ đâu đó cảnh đẹp không nhìn trên sông cảnh đẹp không cô chú anh chị đó quá đẹp đây là sông chỗ ngay chỗ chợ an nghiệp quá trời bốn năm người luôn bốn năm người mà lớn tuổi không à Phước xin phép à, không chỉa camera ngay nha Tại để à, đảm bảo à, né tránh mấy người bệnh Để tránh quan mang Nên Phước cho cô chú anh chị xem Xem bên đây chừng nào máy ép lên rồi xe đi thì Phước sẽ dạ. quay qua rồi phát quà Dạ tụi em chất đồ xuống rồi chị ơi Nên không có đi chỗ khác được à Mấy người à? người luôn hả? Sáu người luôn Dữ gì trời 6 người luôn á cô chú anh chị Các bạn Trương Văn út nha Người ta đang livestream bạn điện thoại hoài phiền lắm luôn nha không ờ, Số 397 cuối á Bạn kêu nghe cái gì người ta đang livestream mà bạn cứ kêu nghe điện thoại của bạn hoài Mình chặn bạn luôn á Trời trời người ta đang livestream gì Biết bao nhiêu người mà bạn kêu nghe cái điện thoại của bạn rồi mới điện thoại lại ờ, chửi luôn rồi vô duyên đại điện gần bốn năm cuộc mình không bắt máy rồi còn lên đây bình luận kêu bắt bắt máy giùm không có bắt cái gì chứ mọi chuyện thì để sau đi ta đang livestream ở đây rồi Bị cục mất lịch sự bởi nói sao mà hay ờ, khó tính nóng nảy xong chưa à, xịt hết trơn mấy cái đó nha ở đây mình có mấy chai mình ra mình lấy mình xịt chào anh chung kết đâu, chung nó lê đẳng hết rồi rồi rồi ok kêu. xong hết chân chưa lên xe hết chân chưa quậy kêu khoa lấy vô đi không được anh không ra được mà thọ tay ra lấy được mà anh nói là quân của anh không ra được ờ à, quên quên quên quên ờ quân không cho cho giỏng đi không được, ơi. sáu người luôn Ôi, chừng nào mới hết dịch đây cô chú anh chị ơi mình coi sông suối đi một hồi rồi chưa chưa để cho xe chạy cái kết vào tay đây đâu có đủ đâu à, sao thằng nào chùm chùm chùm à, đeo lại rồi xịt nữa đi để đây nó có bằng bảo hộ nè anh em bảo hộ kéo dò thẳng xuống cờ ờ, kéo kéo ờ, kéo mấy cái tay rồi lại đừng cho hở ra rồi xe đi rồi 6 người còn vấn đề ép mình không biết nha rồi bị lắc luôn vô duyên mất lịch sự điện liên tục làm phải lắc của người ta luôn đủ chưa nãy mì trứng lấy đủ chưa gạo nãy xuống nhiêu rồi gạo nhiêu bịch nhớ đếm cưng, nhau. Ờ, cưng, cưng không mặc bảo hộ cưng né né sát ra đi uh, minh minh minh cưng ra sao đứng né né né đi để ra gần thôi gạo nãy bao nhiêu bao rồi đếm đếm giùm con có bao nhiêu bao gạo rồi 25 rồi 25 lấy thêm 5 ờ, bao nữa đi mì trứng đủ chưa mì trứng với nước tương luôn á thì chứ phát trước đó đi rồi xong rồi ờ, ra tiếp còn nữa mình phát tiếp chứ giờ chất xuống rồi không biết nhiêu đây rồi nào xong xong rồi để đi cho mấy ảnh chất ra đi còn thiếu cái gì nữa rồi tính tiếp à, đây, xin miếng đi trời ơi trời ơi trời trời trời trời trời ai kêu đúng rồi rồi đây là hẻm 149 nha à, đường Quỳnh Phúc Kháng nha cô chú anh chị phường An Nghiệp quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ à, à, dạ dạ dạ à, dạ thôi anh đừng có ra nó chổng đi <laughs> anh ra đây tụi em né hết à dạ dạ không có gì anh dạ hỗ trợ bà con mình trong ờ, lúc ờ, hoạn nạn thôi mà rồi đưa trước ba chục cứ phát đi phát ơi có ai có trước thì phát đi chú mỗi người một bịch gạo một uh... rồi rồi rồi phát đi với lại bịch gạo rồi bên đây bịch nữa chú ơi rồi với bịch gạo nữa bịch gạo nữa rồi đúng rồi một người ba phần vậy đó dạ dạ dạ chú rồi viên bịch rau trong mỗi phần mì trứng hôm nay thì anh em mình có bỏ thêm ờ, chai nước tương nữa để cho bà con mình ờ, có thể ờ, dùng luôn cho phần quà nó thêm sinh động và tiện cho bà con mình trong cái mùa dịch này đúng rồi mọi thứ bịch á đúng rồi lấy sao đủ bà cầm đủ ba bịch là... rồi đúng rồi anh em mình à, đang có mặt tại hẻm 149 nha ngay chùa Giác Linh đường Quỳnh Đức Kháng quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ Ê tắt mấy cái máy đi cho nó đỡ ồn ồn quá vậy rồi không có gì chị cứ dùng đi ạ à. Rồi đúng rồi Thêm thêm phần à, mì trứng với chai nước tương nữa Rồi đúng rồi Dạ có có có ai ờ, chùm đang chùm kích ở à, gần này nè chưa có đeo kiến kìa lên chuyển mấy cái ờ, này nè ờ lên đem lên không để anh bàn đi cũng được à rồi rồi mày đứng ở đó luôn đi rồi chút nữa thôi chút nữa đem mày đi luôn chút nữa chiếc xe nãy đưa đi xa cái đi ờ, ờ đứng ừ đứng mé đó đi chừng nào mà nó bớt ờ, đó thì lại lấy bỏ vô hiện tại đang lắc bình luận rồi nha Phước không có thấy được bình luận của cô chú anh chị nha à, xong ở khu này thì Phước sẽ đi lên uh, trên uh, Bình Thủy nha ghé bên uh, chỗ uh, um, hội gì hội hội ủa quên hội người mù hội người mù ở đó chỉ có 10 à, hộ thôi và đa số là họ bán vé số thì trong cái mùa dịch này thì họ không có à, làm gì hết nguyên khu đó là khu người mù không à ở trên Bình Thủy đó chút nữa Phước sẽ lên chợ để hỗ trợ và gửi thêm à, cho mỗi người 200 ngàn nhận được sự trợ duyên của chị Tiết gửi cho 10 hộ người mù mỗi người thêm 200 rồi từ từ từ từ để nó để lên dạ dạ năm chục anh cứ ra đi anh ơi cứ ra đi cứ ra đi hết rồi chừng nào nói ngưng thì ngưng cứ ra đi cứ ra mà mỗi mỗi hộ mỗi uh, gia đình uh, mỗi gia, mỗi hộ một người cử đại diện thôi anh kiểm soát giùm em nha <laughs> từ từ ai cũng có phần ạ à. dạ dạ cái nào cũng được chứ á một bao gạo với một bịch rau với một bịch ờ, mì trứng nước tương dạ dạ dạ à, xuống thêm ờ, xuống thêm mà mười phần mì trứng với 10 bao gạo nữa đi với lại uh, 10 bao gạo nữa đi mình chuẩn bị trước đi để cho bà con 10 bao gạo nè 10 bao gạo 10 phần mì trứng nước tương với lại 10 à, phần rau Phan ở cho ra nữa để tụi em chất gạo xuống Để tụi em chất gạo vô tiếp cho Phan để em để xuống cái. Rồi mày đủ không? Mày cấn đủ. Để để nhét ở dưới cái bàn luôn kìa, cho nó sành sát ở dưới để hồi cho bà con lấy cho nó tiện. Ờ. Rồi, ok, cứ việc rồi, tiếp tục. Xịt cho nó một cái đi, xịt cho mấy bên đây bạn đi. Rồi với mỗi người thêm bao gạo nữa là xong. Rồi. ai cũng có phần từ từ thật sự thì khu nào mà trật tự nề nếp thì anh em mình à, và cả mạnh thường quân luôn họ cũng không có tiếc gì những phần quà đối với bà con đâu nếu mà đúng một gia đình một hộ ra tại vì nói chung là trong khu phong tỏa hết ai cũng có phần từ từ tiếp thì em xin một phần viên cho người dân quân rồi rồi ok ông mà nó ở trong ngoài nó nhà ở trong trỏng hả ờ ok thôi lấy lấy lấy cho một phần riêng cho bạn dân quân ờ, một, một hồi nữa lấy một phần nha lấy ngoài đây nè phát xong cái chân đó đi một hồi lấy một phần lấy cái phần ngoài đây nè ờ. lấy cái phần cho dân quân nè để cho dân hết đi rồi mình đưa cho dân hết đi rồi đưa ờ, cho dân hết đi rồi anh đứng đây anh đợi em trước đưa vô vô vô mấy ơi Rồi lấy thêm 10 à, phần mì trứng nữa, 10 bao gạo nữa đi Còn cũng một số nữa 10 à. bao gạo, 10 phần rau nữa Chỗ nào nề nếp thì à, mình sẽ phát cho bà con Gì vậy? Ờ, nề nếp thì cứ việc hỗ trợ bà con thôi Còn lu bu quá thì anh em mình xin phép rút Trời, ginh, ginh nổi được không không? rồi từ từ từ từ để cho ông đi ra để cho ông đi ra cái đi rồi để lên tiếp kìa mì trứng với ờ, kìa trứng với nước tương còn không còn lấy ờ, thêm để đi tại nãy anh thấy thiếu á thiếu năm á đúng rồi thiếu năm á hết rồi đó hả tư tao mua cái bình kia tao xịt tao mua bình bự chút nhà tao ghé lấy bình bự tao cầm mua bình vô anh Hiếu á. Rồi rồi cứ vô rồi tiếp tục. Mua chút bắn. Mai đã cam mua. Đúng không? Tao xịt mày không là bắn mày giờ. Má chứ tao lấy bình kia. Người đó đi đâu mà Thịt cha. Nói vợ, măng thôi giờ lên tí mày luôn rồi đó. Tôi đi. Ready, go. bên đây nè cô rau bên đây gạo rau mì trứng với nước tương rau củ quả rồi như là cũng gần hết luôn rồi đó cũng vừa đủ đó vừa đủ N cỡ 50 phần vậy hả à, không biết luôn này rồi rồi không lấy gạo thôi <laughs> còn gạo ok rồi rồi cũng vừa đủ anh này vừa bịch này luôn vừa đủ rồi đó Dạ dạ Rồi giữ sức khỏe Em ơi anh, à, anh muốn xin một phần cho cái người đang cách ly à, tại nhà được không? Được anh Tại vì người đó ra không được Mà bây giờ ở đây là em còn chỉ có nè à, Ở đây thì nói chung là em đã bỏ vô rồi Thì okay. em sẽ không lấy lại Anh coi anh chia dùm ở trong chổng dùm em luôn Em cảm ơn ạ à anh cảm ơn em rất nhiều luôn. rồi tại giờ em hết mì trứng rồi có gì dùng đỡ nha có gì dùng dạ, dạ, dạ, đấy <laughs> dạ thôi thôi coi mặt em chi được rồi được rồi thôi thôi không có gì nghe có gì anh gặp ai thì anh chia giùm em nha rồi ok thôi vậy chào nha <laughs> đó là chồng của con vợ à, lại luôn rồi thôi vậy chào cô chú anh chị và các bạn nha rồi rồi ok